thank you lòng thương đôi rọi khắp vùng cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê trong quay về bờ giá nam mô hương dường bồ tát nam mô huyên cúng dường bồ tát nam mô huyên cúng dường bồ tát ma tát ma vương vô thường ba cõi chẳng nghe ai bằng thầy dạy cấm trời người sát na nghiệp ba kỳ xưng ngã dương nghe cùng tan tha nghe ngã kiếp ma không nghe cô tần Phật nghe chúng ngã sinh na tên thượng rộng lãng nghe đạo cảm mà thông không thể nghĩ bà nghe lưỡi đê châu vi đạo tràng nghe mười phương phật ba Yeah. Yeah. Pháp ma dục là ta Hallelujah. 也当那人 Yeah. chứng chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán man đầy dằn vặt lo âu vì không yêu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu lý luận xong bạn bao đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm tư bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay giày đạp lên trên hành khung tháng năm sau khổ miệt mài giờ đây trầm sóng bão địa con nguyện sám môi đổi thay đệ tử tâm thanh quý đường hướng về chư phật mười vương cùng với các vị của ta thành văn duyên giảng thành nhiều chư thành cầu xin rằng hối bao nhiêu lầm lỡ chuyện biếng xin lấy cam lộ tình thủy tưới lên dập tăng nào phiền xin lấy con thuyền tranh pháp đưa con ngược nghèo oan kia xin nguyện sống đời tình chuyên đức thật đủ người hơi thơ sống đời tranh niềm tính. tạc đài chứng minh phục nguyện tam bảo chứng minh oai thân hộ niệm bồ tát thánh tăng phạm vương đế thích tử thiên vương chúng thiên long bang bồ Hộ Pháp thần vương nhân thiên thiên thần thuy tự ủng nghe ô Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay Đối với thân thực hành thiểu dục tri túc Đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rơi các dục Đối với thượng tư duy chính pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời cả kiếp vĩ lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của càng đức như lai phố đồ quần xin khiến cho muôn loài đều thâm nhuần lời Đức Phật dạy. Tin sâu những quả phản tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành xong cuộc đời giác ngộ an vui dài thoát. Nguyện cho cha mẹ của Tăng Ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được tuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp nguyện cho những dân phật tử đang trong khu vực cảnh ly đã gửi danh sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên hoàng kết hóa dài mạng vị bình an phúc lành tăng trường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 khắp nguyện phước ban khắp tất cả đứng độ quần sanh Phật Pháp thịnh ứng tam đồ dứt nghe sạch nà nam ma mô Phật nghe bồn ngã sư thích nê ca mô Some more.